Bộ tộc 8.000 năm tuổi gửi lời tiên tri thảm họa đến nhân loại. Năm 1974, một chiếc phi cơ bay lạc vào khu rừng rậm xứ Colombia. Phi công của chiếc máy bay này đã khám phá ra một công trình xây cất cổ xưa bằng đá, có hình dạng kim tự tháp, nhưng không giống kim tự tháp thường thấy ở Ai Cập hay Nam Mỹ. Điều này đã thôi thúc rất nhiều nhà khoa học và khảo cổ tìm đến đây sau cùng, họ phát hiện ra sự tồn tại của bộ lạc Kohi, hậu duệ của một nền văn minh xưa cổ đã biến mất từ mấy nghìn năm trước. Các nhà khảo cổ đã nhiều lần cố gắng tiếp cận với họ nhưng đều bị lãng tránh. Về sau, vì một lý do nào đó mà ký giả Alan Etrera đã lên đường cùng một ký giả, ba nhà quay phim và nhân viên y tế để có thể thu thập được nội dung của cuộc trao đổi phỏng vấn họ đã tìm một người của bộ Lạc kế cận, có thể nói được tiếng Kogi làm thông dịch. Theo những gì khảo sát được, tộc người Kogi có niên đại khoảng 7 đến 8 nghìn năm, tức là có trước thời đại văn minh Inca và Maya ở Nam Mỹ. Kogi là một trong số bộ tộc kỳ lạ và đặc biệt nhất thế giới, bởi họ sống tách biệt, không có bất cứ quan hệ hay liên lạc với thế giới duy chỉ có một số bộ phận người dân có tiếp xúc với những bộ tộc khác sống lân cận trong cùng dãy núi. Người Kogi có vóc dáng nhỏ nhắn giống người châu Á, nhưng nước da ngâm đen và mái tóc xoăn tự nhiên. Điều đặc biệt là cả nam và nữ đều để tóc dài, mặc quần áo giống nhau như một phong tục và truyền thống từ lâu đời. Họ sống trong những ngôi nhà nhỏ làm bằng gỗ và lá cây, rất thoáng mát và sạch sẽ, Đặc biệt, tất cả mọi người trong bộ tộc đều ăn chay. Họ chủ yếu chỉ ăn hoa quả, rau củ và tuyệt đối không ăn thịt. Người cô ghi tâm niệm, trái đất là nơi vạn vật sinh sống. Tại sao phải sát sinh những loài động vật vô tội khi mà chúng cũng như con người đều biết đâu? Nhóm ký giả cho rằng đây rất có thể là lý do tuổi thọ của người cô ghi cao đến như vậy, trung bình hơn 100 tuổi đặc biệt khi nhân viên y tế trong phái đoàn kiểm tra sức khỏe của những người trong bộ tộc. Anh đã lần lượt dùng các dụng cụ y khoa đo huyết áp, khám phổi, khám răng, thử máu. Điều kỳ diệu là không tìm thấy một dấu hiệu nào về bệnh tật hay sức khỏe suy kém nào, kể cả sâu răng. Người Kogi gieo trò một cách hết sức thô sơ và tự nhiên. Họ không bao giờ tích trữ lương thực, bởi theo họ, Điều đó khiến con người trở nên ích kỷ và vô tình tạo nên sự ham muốn chiếm hữu nhiều hơn, đặc biệt là khơi nguồn cho mâu thuẫn và chiến tranh. Khi thấy những người cô ghi hay cầm các ống bằng gỗ đường vôi và dùng cái que gỗ xoay vòng cho vôi tan thành bột và lâu lâu lại chấm vào lưỡi. Ký giả Ellen Herrera hỏi vị trưởng lão Thưa trưởng lão, người có thể giải thích cho chúng tôi biết rõ ý nghĩa của hành động đó được không? vị trưởng lão đáp hành động đó rất có ý nghĩa vì nhắc nhở mọi người trong chúng tôi luôn luôn ghi nhớ cần trau dồi mài dũa thân và tâm để hiểu rõ đời sống một cách đúng đắn và vẹn toàn cũng chính nhờ vậy mà mỗi người đều ý thức được những việc khác kỳ diệu phi thường hơn ngoài ra vị trưởng lão còn chia sẻ thêm rằng theo quan niệm của chúng tôi thì sống thuận theo thiên nhiên không thể có bệnh bệnh tật chỉ là hậu quả của những gì trái với thiên nhiên sự tương giao giữa con người với thiên nhiên hết sức mật thiết và khi thiên nhiên bị phá hoại chắc chắn con người cũng bị ảnh hưởng chính vì sống trái quy luật thiên nhiên mà có đủ thứ bệnh tật kỳ lạ xuất hiện bộ tộc kogi cũng không có trường học mà chỉ có cách dạy dỗ khổ truyền từ cha mẹ, ông bà cho con cháu và từ các bậc trưởng lão cho những thanh niên. Nhóm ký giả đã ghi lại được cách trưởng lão dạy dỗ một thanh niên cách ăn uống như sau. Khi ăn, phải nhai thật từ từ, thông thả, phải ý thức từng chút một và tuyệt đối chú tâm vào việc ăn chứ không được nghĩ gì khác. Ngoài ra, khi được khoảng 20 tuổi, thanh niên được gửi đến học hỏi với các bậc trưởng lão trong những túp lều đơn sơ hay một hang đá. Tại đây, họ sẽ tập ngồi yên quay mặt vào vách tường trong 7 đến 9 năm liền. Họ chỉ nhai một ít lá cây, uống một chút nước và chú tâm suy ngẫm về những điều được giảng dạy. Mỗi ngày vào giờ giấc nhất định, các bậc trưởng lão có nhiệm vụ hướng dẫn sẽ bước vào trao cho họ một đề tài để suy ngẫm. Ký giả Alan Aguilera kết luận Trong suốt 9 năm ngồi quan sát sự liên hệ giữa các sinh vật với nhau, về mối liên quan giữa con người với con người và con người với sinh vật, người cô ghi đã học được cách biết tôn trọng thiên nhiên. Họ biết ý thức về sự sống tràn đầy trong thiên nhiên, từ đỉnh núi cao xa to lớn cho đến những côn trùng bé nhỏ từ những trận mưa đầu mùa đổ nước xuống các dòng suối tươi mát cho đến những hoa thơm cỏ lạ mọc trong các thung lũng tâm thức họ tràn đầy các hình ảnh tuyệt vời của thiên nhiên qua các điệu nhạc mà chim chóc hòa tấu thưởng thức hương thơm của cỏ hoa rung động với các thay đổi của thời tiết và khi trưởng thành bước ra khỏi hang đá con người đã có ý thức rất sâu xa về mình về sự tương quan giữa mình và mọi vật khi đó họ mới được công nhận là đã trưởng thành có thể lập gia đình hoặc tiếp tục đi theo các bậc trưởng lão để học hỏi thêm và trở nên một trong những người này danh từ trưởng lão của người cô ghi không hề có nghĩa là người chí huy mà chỉ có nghĩa là một người thông thái mà thôi Đặc biệt, nếu muốn đi theo con đường của các bậc trưởng lão, một thanh niên còn phải học hỏi trong nhiều năm. Một trong những phương pháp quan trọng là tĩnh tâm để giao cảm với tâm thức vũ trụ. Nhờ đó, họ có thể biết được nhiều việc xảy ra trên thế giới, mặc dù không rời khỏi phạm vi của đỉnh Sira. Đa số các trưởng lão thường bỏ ra nhiều giờ mỗi ngày để ngồi yên lặng giao cảm với thiên nhiên. Vì đối với họ, việc tĩnh tâm là mục đích chính của đời sống các nhu cầu như ăn uống chỉ là phụ thuộc người ta chỉ cần bỏ ra vài giờ vào rừng hái trái cây uống nước suối là đủ nhưng không thể sống mà thiếu ý thức về mình được một vị trưởng lão cho biết vũ trụ là một tấm gương lớn phản ánh tất cả mọi việc xảy ra trong đó nếu có thể giao cảm với vũ trụ thì người ta không cần phải đi đâu xa mà cũng biết được những điều cần thiết việc ngồi chín năm trong động đá không phải chỉ ngồi đó nhai vài lá cây suy nghĩ vài câu nói mà đòi hỏi người ta phải nỗ lực tìm hiểu về chính mình tìm hiểu về các quy luật vũ trụ khi đã hiểu các quy luật một cách sâu xa thì con người sẽ không làm trái với nó sở dĩ con người làm việc sai trái vì họ không hiểu biết chỉ sống hời hợt quay cuồng và dựa trên những giá trị giả tạo sống như thế không thể gọi là sống đó là sống mà như chết thân thể tuy sống mà đầu óc đã chết từ lâu rồi cũng bởi vậy đối với người cô ghi mà nói việc chết cũng rất giản dị và tự nhiên khi cảm thấy đã đến lúc phải ra đi một người già thường tìm một hang đá sâu và ngồi yên trong đó chờ chết họ không làm đám tang gia đình cũng không than khóc như những bộ lạc khác họ cho rằng đó là một việc bình thường là quy luật của tạo hóa trưởng lão là một người đàn ông lớn tuổi nhưng còn khỏe nhìn hàm răng còn nguyên vẹn mọi người trong đoàn đều nghĩ ông lão chỉ khoảng 60 tuổi nhưng về sau cái giả Ekegra được biết vị trưởng lão này đã sống trên 100 năm rồi. Thực tế, vị trưởng lão nào cũng đều 100 tuổi trở lên, nhưng họ không có những dấu vết già yếu bệnh tật trên thân thể như vẫn thường thấy ở những người bình thường khác. Vị trưởng lão bắt đầu lên tiếng. Chúng tôi đã thảo luận rất kỹ về điều chúng tôi muốn nói. Chúng tôi muốn gửi một thông điệp cho các em trong gia đình nhân loại – Chúng tôi nói bằng trái tim những lời nói chân thành nhất rằng hiện nay nhân loại sắp bước vào một thảm họa rất lớn mà từ trước đến nay chưa hề xảy ra. Tự nhận mình là anh cả của loài người. Trưởng lão tiếp lời. Thứ nhất, nhân loại cần biết rằng tất cả chúng ta đều là anh em một nhà. Dù chúng ta có màu da khác nhau truyền thống khác nhau, quan niệm khác nhau, sống trong những điều kiện khác nhau, nhưng tất cả chỉ là bề ngoài mà thôi. Bên trong chúng ta không hề khác biệt. Khi đói, chúng ta đều đói như nhau. Lúc khác, chúng ta đều khác như nhau. Chúng ta đều có cảm giác vui, buồn như nhau. Chúng ta đều là con cùng một mẹ. Chúng tôi sinh ra trước nên là những người anh và làm anh thì cần phải chỉ bảo cho các em nhưng tiếc là các em đã không chú ý đến điều này vì các em đã quên mất nguồn gốc thiên liêng của mình rồi mẹ của chúng ta chính là tự nhiên đốt rừng phá núi đổ đồ ô uế xuống biển chính là chà đạp lên thân thể của mẹ mẹ là nguồn sống chung và chúng ta không thể sống mà không có mẹ các em đã làm trái với quy luật tự nhiên gây tai họa không những cho mẹ mà còn cho chính các em các em cứ mê mờ nghĩ rằng mình có khả năng cải tạo thiên nhiên cải tạo cuộc sống con người ngày càng văn minh tiến bộ với những máy móc tuyệt hảo tinh vi nhưng quả thực ý tưởng đó quá sai lầm vì khả năng của con người dù thông minh tài giỏi đến đâu vẫn không thể thay đổi quy luật của tự nhiên cũng như chế ngự được cơn thịnh nộ của thiên nhiên con người không thể ngăn cản sóng thần bão tố động đất lũ lụt và nhất là dịch bệnh và cái chết mà ngược lại còn là nhân tố phát sinh những biến động từ thiên nhiên nếu cứ tiếp tục như vậy quả đất sẽ bị hủy hoại và nạn diệt vong sẽ đến với mọi loài sinh vật và dĩ nhiên là gồm cả loài người. Con người cho rằng mình có thể đẩy lùi bệnh tật, tạo ra sinh vật mới ngay trong phòng thí nghiệm, kéo dài tuổi thọ, làm mưa nhân tạo, chế tạo vũ khí hóa học, vi trùng, bơm hạt nhân. Nhưng con người không biết rằng khi đẩy lùi bệnh tật thì lại làm phát sinh ra những loại vi trùng và những thứ bệnh mới khác. Con người sử dụng thuốc diệt cỏ, thuốc trừ sâu, thuốc tăng trưởng cho gia súc và hoa màu – chúng ngấm vào đất đai, biển cả, sông ngòi. Sau đó con người lại hấp thụ vô số những chất độc hại đó từ nước và không khí. Điều tệ hại hơn nữa là con người luôn tranh giành, thù hận và tàn sát lẫn nhau. Không những thế, nhiều quốc gia phát triển đã lợi dụng danh nghĩa toàn cầu hóa để nhắm vào nước nghèo nhằm đạt được nhân công rẻ mạt và xả thải các chất độc hại. Đây chính là sự ích kỷ và tham lam và con người sẽ phải trả giá cho những điều đó. Bởi quy luật tự nhiên là không chấp những thứ xấu xa tà ác. Loài người vẫn tự hào rằng mình văn minh mà không biết cái văn minh đó là con dao hai lưỡi sát hại toàn thể nhân loại. Đã đến lúc loài người nên thức tỉnh, đây chính là lời kêu gọi thiết tha và cũng là trách nhiệm mà những người anh như chúng tôi nhắn gửi tới những người em của mình. Hãy gửi ngay thông điệp này đến thế giới càng sớm càng tốt, nếu không thì quá muộn. Ký giả Ekekra ghi nhận Thật khó có thể tin rằng những người cô ghi lại biết rõ tình trạng phá hoại, môi sinh và chiến tranh đang xảy ra trên thế giới hiện nay khi họ không hề rời khỏi phạm vi của đỉnh Syria. Người ta đã tiên đoán rằng chỉ vài năm nữa thế giới sẽ lâm vào tình trạng suy kiệt dinh dưỡng, nạn đói kém sẽ xảy ra khắp nơi và những quốc gia làm chủ được thực phẩm sẽ là những quốc gia có quyền lực mạnh nhất dân chúng sẽ bị những bệnh tật kỳ dị không thể chữa, những thứ bệnh có thể gây tổn thương đến yếu tố di truyền và hoàn toàn suy kiệt nhân lực bởi các hóa chất kỹ nghệ. Thế giới ngày nay đang bước vào khúc quanh lịch sử mà trong đó tình trạng môi sinh sẽ đóng một vai trò thiết yếu quan trọng. Khi phái đoàn ký giả đài BBC rời rạng Sierra vào tháng 2 năm 1993, những người cô ghi đã ân cần nhắn nhủ Xin các ông hãy mang thông điệp này ra gửi cho thế giới bên ngoài để nhân loại biết rằng tình trạng đã thực sự nguy kịch lắm rồi. Nếu họ không chịu thức tỉnh thì đợi đến bao giờ nữa đây?